Giang xin chào tất cả mọi người nhé à, Hôm nay thì à, Giang à, cũng à, xin thông báo với tất cả mọi người là mình sẽ tạm hoãn, tạm dừng một thời gian à, để đi giúp những à, hoàn cảnh gia đình khó khăn chia sẻ tới mọi người là cũng một là lý do hôm nay thì là do mẹ Giang là phải vào viện mổ gấp ấy à, trước này mẹ Giang cũng đã mổ một lần là cũng tai biến xong là lần thứ hai tiếp tục tai biến và lần này mình vào là mẹ mình à, châm cứu thì rồi mình đi khám thì do là bị chèn đĩa đệm là cần mổ gấp thì là bản thân Giang là cũng đã hoàn thành xong nhà em vàng em mỉ là cũng đã bàn giao gấp để đưa mẹ mình ra viện hiện tại thì Giang đang có mặt ở viện rồi thì qua đây thì Giang cũng thông báo với mọi người biết như vậy và cũng không phải là mình đưa lên kênh như này để à, là là kêu gọi cái này đâu thì trước đó thì mọi người là các cô anh các chị à, cũng đã có Facebook của Giang ấy thì là cũng biết mẹ mình như vậy thì à, có cô Lan ở trong Đà Lạt có gửi cho mẹ Giang là một triệu đồng để uh, món quà cho mẹ Giang và hai là của chị Mai ở bên Úc cũng gửi cho mẹ Giang là 3 triệu à, rưỡi qua đây để Giang cũng à, thay mặt gia đình thay mặt mẹ Giang là cảm ơn à, chị Mai cũng là cô Lan có món quà gửi cho mẹ Giang và nếu có thắc mắc nào trong cái video mà công khai tài chính nhà em Vàng em Mỉ và có gì thiếu sót thì mong tất cả mọi người là hãy đóng góp ý kiến cho Giang và nếu còn thiếu những danh sách mạnh thường quân hay là số tiền chưa đúng thì uh, à, mọi người comment cho Giang nhé thì bây giờ mình phải vào à, viện uh, mua cơm mà với mẹ chắc chiều nay thì uh, mẹ mình sẽ mổ ấy lúc mà vào về Hà Nội là nhìn các bệnh nhân hoặc là đưa bệnh nhân đi là là mình cảm thấy là là thương mọi người nhưng mà không biết làm cách nào để giúp tại vì lắm lúc kể cả mẹ mà <laughs> thân mình cũng muốn gánh bệnh cho tất cả mọi người đi vâng. mang hết bệnh của mình nhưng mà thực tế không mình gánh không <laughs> gánh được lúc em bảo là thôi thì nghiệp ai đấy người đấy nhận thôi phúc ai người đó hưởng <laughs> đâm ra là, là mình cũng không không thể làm được gì cả ngay cả bản thân em đấy là về cả có có là con ruột của mẹ trong nữa hoặc như thế này thì kể cả người ngoài hai người bình thường cũng không phải cứ gì gia đình mình hay là tất cả mọi người đây bản thân em mà có như cái này thì em vẫn đi giúp mọi người đấy, đi giúp mọi người để cứu chữa để khỏi nhưng thực tế là mình cũng không thể giúp hết được đến ngay cả mẹ em đây hiện tại về công việc em cũng phải dành thời gian nghỉ nên hôm để xem là chắc chiều mổ mong muốn là các chị các cô ở trong này là cùng cảnh ngộ là giúp đỡ là có thể bảo ban là động viên mẹ em nó tốt hơn đấy. Thế vì cũng cũng bị tai biến một lần là trước đi mổ rồi lần yeah. Dạ. tai biến là lần thứ hai bây giờ lại bị chèn dây thần kinh ấy để đệm nên thì bác sĩ và chuẩn đoán vậy thì cứ như vậy thì em cũng chỉ biết là như vậy thôi thì mình không phải là bác sĩ mình không phải, biết được à? phải mổ ấy à. Vâng. đấy bảo khám mổ thì và cứ uh, mổ nếu mà tốt được thì uh, đi lại nó dễ dàng hơn bây giờ đi lại thì nó cứng hết thì nó không đi lại được khó khăn đấy Cũng vâng. phải bò bò bò nên là rất là khó ừ. ngoài kia kìa xem ờ, đây là cái khoa chụp chiếu phim uh, mà, mà mẹ mình đã chụp xong là có cái chuẩn đoán của bác sĩ là theo đấy ừ. là chuẩn đoán hình ảnh đó Còn cái dạ. kia cái, cái to kia nó chạch ừ. cái này, này không cái này là, là nó chỉ là cái ấy thôi chưa chưa ấy hết à còn một loại to nữa à? cái loại to kia nó rõ cái này chỉ là cái à. sau thôi cái này nó trả lại hình ảnh đó là chiều mổ nhé mấy giờ mày 12 giờ 12 giờ mới mổ á ăn gì cái giờ đấy ngủ nghỉ ăn cơm này. Nhịn được mà sao đâu Sợ là mổ lúc ấy nó phải có tiêm thuốc ờ, tê này Lúc trước này là, là, là mới ấy được Thế chỉ biết các bác sĩ ờ, bảo là, là, là chèn ờ, cái đĩa đệm Mì này Nhỏ nhỏ này chẹn đây này lúc nào nó bây giờ nó à. chẹn này, này sưng ngu này lên chẹn đấy à, ừ. chẹn dây thần kinh vâng. có cô Lan ở Đà Lạt thì gửi cho một triệu mổ à. <laughs> với chị Mai ở bên Úc gửi cho mẹ 3 triệu ừ. để ờ, giúp mẹ quá trình ấy ờ, này này cái sức khỏe mà quá trình hồi phục ấy bổ dưỡng ấy chị Mai nhá chị Mai ở bên Úc này đấy là cô Lan trong Đà Lạt đấy tiền thì con cầm đây rồi đấy, thì à, qua đây thì Giang cũng à, xin cảm ơn đấy à, cô Lan và chị Mai ở bên Úc đã có món quà tấm lòng của mọi người vừa dành cho Giang ấy Ờ, ok. Đừng ăn uống gì cả, sáng ăn đi phở. oh, không, không phải ăn, bác sĩ dặn nào thì cứ làm như vậy. Ngồi ở đây còn các bác đây rất là đông này, đến cùng mình này. Ngồi nói chuyện các bác cho nó vui mua màu thì hôm qua hết còn con bác này là rất, rất, cô rất kêu khổ bỏ chưa về ừ. cô cô chưa về à. vô vô tình là chị là kiểu mình mình quá tay thò vào hay là như thế nào kiểu khi mình làm cái cành ngắn làm đến hết cái đến làm cái cành ngắn thì là mình nhặt nhặt thì mình đặt cho ảnh vào mình không kịp nhả tay ra ngay uhm. à mình không không kịp đấy thì nó, nó cuốn theo theo cái ấy luôn cái máy quế hướng gì hết nói chung là trong này thì à, ngồi mình lại à, nói chuyện với à, tất cả các chị bệnh nhân gần cạnh cạnh đấy các chị kể là cái tay chị là do cái máy bảo quế đấy máy bao nhỉ chị nhỉ ép, nó, nó, ép cảnh à máy ép cảnh, ép đấy. cảnh giống à. máy ép mía nó đúng là cái lô của nó ừ. giống như đúng như trang như máy ép mía à toàn bộ cánh tay của chị là bị à, ngoại tử hết à hay như nào chị? Không, chị nó chỉ một phần thôi. Ngoại tử chỉ một phần là cái, cái à phần đấy à nhớ cái này là nó ổn định hết rồi thì đỡ là bị gãy xương ở trong ừ. nói chung là mình có vào bệnh viện ngày trước là mình có đưa cháu xính Hà Giang đi xuống ờ, bệnh viện Trung ương mắt Hà Nội để mổ mắt đấy nói chung mình vào bệnh viện mình nhìn thấy các bệnh nhân mình cảm thấy là không phải mình sợ đâu mình cảm thấy thương mình không giúp được mọi người ấy thật sự là nhìn thấy các chị em này thấy chị kể tay nó nghiến vào ừ, cảm giác con người mình phải đặt vào trường hợp của chị rất là đau mà chị mà nó có một cái nghị lực nữa là cố gắng đau nhưng mình vẫn cười để lấy cái tinh thần đó, khi chữa bệnh phải chữa tinh thần chứ mà <laughs> đó là vậy nên là chị phải cắt mất một cái da đùi là là mình ấy vào đấy nhỉ mình phẫu thuật vào đấy lá vào đấy thì sau này à, nó liền lại làm lại thì nó sẽ đẹp da, không, không đấy mình vá thì nó sẽ nhanh vâng. liền hơn với sau này nó ra nó sẽ đẹp hơn còn nếu mà vâng. vá thì nó bị bỏ nó lâu lâu mà để nó không nguy cơ sẽ nhiễm trùng thôi mọi người cố gắng thôi Đấy, bác ấy bên kia thì cũng đau này mỗi người có một cái bệnh khác nhau mà không chú gì già trẻ đâu nên là bản thân là giang uh, à, mong muốn là, là tất cả mọi người được được, được bình an sức khỏe và mình cũng muốn là hướng hết công đức cho tất cả mọi người bản thân mình, mình cũng không gánh được cho mọi người đâu mình nhìn thấy mình không biết làm việc gì ấy. thật sự Một cái mình vào đây mình chia sẻ với mọi người là trong bệnh viện này rất là nhiều bệnh nhân mỗi người có một cái căn bệnh khác nhau mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau hoàn cảnh sống mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà và cái bệnh tật này thật sự là bản thân của người bệnh ấy là cũng không mong muốn là là là mình mình bị đâu mọi người thật sự là giang hiểu cảm giác rất nhiều thì từ bé là mình cũng chưa bị <laughs> bao giờ nên mình thật sự là mình nhìn thấy những cái viên thuốc hay bị những cái này cái kia mình cảm thấy nó như kẻ thù với mình nhé nên là thân mình rất là tâm niệm rồi Giang chỉ mong là là, là mọi người trong phòng bệnh nhân này mau chóng được bình phục trở về với gia đình cuộc sống hàng ngày để tiếp tục công việc của mình sau ờ, bốn năm tiếng đồng hồ thì uh, cuối cùng thì mẹ mình cũng đã mổ xong nha mọi người nhé tại đang nằm ở cái phòng là ờ, uh, hồi sức chắc phải mấy tiếng nữa thì mình mới có thể uh, đưa mẹ mình về phòng nghỉ được là ra cũng uh, thông báo mọi người là lý do vì sao mà mình phải hoãn lại à, cái công việc đi thiện nguyện một thời gian thì khá là dài mọi người thông cảm nói chung là ở trong phòng bệnh nhân mọi người là là rất là đông luôn mà mình cũng không muốn là ồn ào hay hay là nó là khó thở ấy phòng rất là nhỏ hẹp luôn mọi người để ý một này để có bác nằm bên cạnh này hai là sang mẹ mình nhé ba là có bác này nữa này bốn này và người nhà bệnh nhân đây thì rất là nhiều mà không dám nói to được năm này sáu này bảy 7 cái giường ở một căn phòng nó khoảng à, 2, 3, 6, 6 mét vuông thôi mọi người ạ Nó rất là nhỏ Vì mọi người biết rồi là Việt Nam mình thì là cái điều kiện Thứ nhất là về cái, cái ấy nó không không đầy đủ ấy Nó rất là bí Và mỗi một nhà thì được một người bệnh nhân người bệnh nhân ở lại để chăm sóc Nên hiện tại là cũng tối mình muốn cho mọi người nghỉ nữa Thì chắc là mình cũng xin phép mọi người là được à, dừng video của Giang lần này đây thôi để mình muốn chia sẻ với mọi người là tất cả mọi người trong này thì đều là bệnh nhân ốm cả nói chung là mình rất là thương mọi người cũng không biết làm gì được chỉ mong là động viên mọi người cố gắng và xin chào tất cả mọi người hẹn mọi người ở video tiếp theo